Xin chào các bạn, hôm nay cửa hàng rẻ hơn khuyến mại chúng tôi sẽ giới thiệu một số dòng bếp ga với rất là nhiều mẫu mã và giá cả phù hợp cho các bạn có thể tham khảo và lựa chọn. Thì đầu tiên ở bếp số 1 bên cửa hàng chúng tôi á, nó sẽ có giá là 1,6 triệu đây. Bếp có hiệu là Paloma thì mua đem bếp là IC 330SB. Đây là dòng bếp có mặt chán men, chống xước và chống chày. Đây, bếp số 1 giá 1,6 triệu. Tiếp theo là bếp số 2 giá 1,9 triệu. Đây cũng là một dòng bếp của Paloma. Hiện bếp này có mua đem là IC 330SB đây là bếp mặt chán mang chống xước và chống chày thì với dòng bếp này bên cửa hàng chúng tôi sẽ đặc biệt có lắp đặt một cái công tắc giúp các bạn có thể rang chiên thoải mái mà không lo tắt lửa thì hiện tại trên thị trường lúc này chỉ có bên cửa hàng chúng tôi có duy nhất phân phối cái dòng công tắc đó thôi thì nếu mà các bạn muốn bên mua bếp bên cửa hàng chúng tôi mà các bạn có có nhu cầu muốn lắp đặt công tắc đó thì cũng có thể liên hệ với cửa hàng chúng tôi để được lắp đặt thì bếp số 4 ờ, có giá là 1,7 triệu thì bếp là Rinnai model bếp là VH56BL Bếp số 6 này có giá là 1,6 triệu, hiệu bếp là Rinnai, model là KGE31NSBL. Đây là bếp mặt trắng men đây. Bếp số 7 giá 2,9 triệu, hiệu bếp là Paloma. Model là ic ICS37K. Đây, bếp này cũng sẽ được lắp đặt được lắp đặt công tắc uh, công tắc rang chiên thoải mái. <clears throat> bếp số 8 giá 1,7 triệu hiệu bếp là Paloma model bếp là IC800F đây bếp số 8 bếp số 9 giá 2,6 triệu hiệu bếp là Paloma model bếp là IC N86B đây bếp số 9 giá 2,6 triệu tiếp theo là bếp số 10 giá là 4,7 triệu hiệu bếp là Paloma model bếp là IC 360WA thì cái dòng bếp này nó sẽ là bếp full chức năng đây ở đây sẽ có tính năng là nấu nước sôi nè nấu cơm và nấu cháo ở bên đây sẽ có tính năng rang xào chọn nhiệt độ chiên và hẹn giờ nấu cả ba bếp đây. tiếp theo là bếp số 12 giá 2,2 triệu hiệu bếp là Paloma model bếp là IC800B đây bếp mặt men chống xước và chống chày thì uh, tiếp theo là bếp số 14 đây giá là 2,4 triệu hiệu bếp là Paloma Mua đem bếp là BA39B Bếp mặt trắng men nè, chống xước và chống chày Tiếp theo ở đây là bếp số 15 Đây là một cái dòng bếp kính của Rinnai Đây, thì mua đem bếp là RTS61AWG10RN Đây là cái dòng bếp được thiết kế là mặt kính được Mặt bếp được là bằng kính cường lực chịu nhiệt rất là tốt và giúp các bạn có thể vệ sinh chùi rửa nó rất là dễ dàng bếp này sẽ có phụ kiện đi kèm tất cả đều là full inox và bếp này cũng có full chức năng đây đây là chức năng hẹn giờ bếp bên tay trái nấu cơm và nấu cháo bên đây là tính năng rang xào đồ khô nè nấu nước sôi và hâm đây là tính năng chọn nhiệt độ chiên đây là nướng theo loại thực phẩm và hẹn giờ nướng nè nướng tự động nè thì ờ, cái dòng bếp này á, các bạn lưu ý là chúng ta phải đặt nồi lên thì bếp nó mới cháy được tiếp theo đây là bếp số 16 thì bếp này nó có giá là 4 triệu cái model của bếp là Rinnai S650 VGAS đây bếp này cũng là mặt kính cường lực full inox và full chức năng đây là chức năng chọn nhiệt độ chiên của chúng ta nè đây đây là cái chức năng ờ, nấu cơm và nấu cháo bên đây là rang xào đây đây là hẹn giờ có hai bếp nấu và à, nấu nước sôi có hai bếp nè đây là nướng thật là thực phẩm hẹn giờ nướng và nướng tự động bếp này full chức năng và full inox <coughs> tiếp theo là bếp số 17 giá 4 triệu hiệu bếp là Haman đây là bếp bếp của Haman bếp này cũng là bếp được thiết kế mặt bếp là mặt kính cường lực và bếp cũng full chức năng đây đây là hẹn giờ nấu cả hai bếp nè chọn nhiệt độ chiên nấu nước sôi và hâm thức ăn nguội đây là rang xào đồ khô và nấu cơm nấu cháo <coughs> đây là tính năng nướng tự động và nướng theo loại thực phẩm đây thì cái dòng bếp này cái dòng bếp này á, nó cũng là một cái dòng bếp mà các bạn phải đặt nồi lên thì lửa nó mới cháy được đây tiếp theo là bếp số 18 giá 4,8 triệu đây cũng là một con bếp của Rinnai model bếp là RTE S66 VCTSB đây là một cái dòng bếp uh, có mặt kính cường lực chịu nhiệt sẽ rất là tốt full inox và cũng full chức năng bếp số 18 đây phun chức năng nè à, rang xào nè nấu nước sôi nè không thức ăn nguội nè chọn nhiệt độ chiên hẹn giờ bếp bên tay phải nè à, ờ, nấu cơm nấu cháo hẹn giờ bếp nướng <laughs> tiếp theo là bếp số 19 giá bếp là 8 triệu hiệu Tokyo Ga thì cái Tokyo Ga này á nó chỉ là một cái nhà phân phối ga thôi nó không phải là cái nhà phân phối bếp ga đâu thì nó sẽ lấy những cái bếp ga của những cái nhãn hàng như là Rinnai hoặc là Paloma hay là Haman đó họ vừa sẽ in cái ờ, logo của thương hiệu của họ lên để mà bán hoặc là tặng cho khách hàng đây thì đây là một cái dòng bếp của Rinnai thì con bếp số 19 này á, nó chính là cùng một mẫu với là con bếp số 15 này đây đây nó cùng một mẫu đây bếp này nó cũng là có ờ, thiết kế mặt bếp được làm bằng kính cường lực full inox và full chức năng đây chức năng nó đây hẹn giờ nè nấu cơm nấu cháo nè ờ, rang xào nấu nước sôi và hâm chọn nhiệt độ chiên đây là tính năng nướng theo loại thực phẩm nha tiếp theo là bếp số 20 giá 4,8 triệu hiệu bếp là Rinnai model bếp là S660 VGAS đây mặt kính cường lực đây bếp cũng full inox và full chức năng này full chức năng nè hẹn ờ, này là nướng tự động nè nướng là, là thực phẩm nè hẹn giờ nướng nè chọn nhiệt độ chiên nè à, nấu nước sôi và hâm thức ăn nguội nè rang xào ở đây là nấu cơm nấu cháo hẹn giờ bếp tay trái <clears throat> tiếp theo là bếp số 21 giá 3,5 triệu đây là một cái dòng bếp từ hiệu Toshiba thì những cái bạn có nhu cầu muốn nấu ăn nhanh á, các bạn có thể sử dụng những cái dòng bếp từ này nó ăn sẽ rất là nhanh nhưng mà nó chỉ phù hợp để chế biến những món nước thôi như là nấu lẩu hoặc là nấu canh á còn nếu mà các bạn chỉ biết những món uh, chiên rang xào thì vẫn được nhưng mà nó sẽ không có ngon bằng uh, bếp ga đâu đây số 21 giá 3,5 triệu dòng bếp từ số 22 đây là một dòng bếp của Haman giá 8 triệu đây là cái hàng trưng bày đây là một cái dòng bếp gam nó sẽ có ba bếp nấu đây thì cái dòng uh, bếp này á, đây là cái hàng trưng bày nè hàng trưng bày là cái hàng chưa qua sử dụng luôn hàng cũng mới 100% giá 8 triệu số 22 thì hầu hết những cái dòng bếp ga của thị trường nội địa Nhật á, nó đều sẽ được thiết kế là có bếp nướng để các bạn có thể dễ dàng sử dụng cũng như là chúng ta có thể dễ dàng để mà vệ sinh thì ờ, khi mà các bạn mua bếp bên cửa hàng chúng tôi á các bạn sẽ được tặng kèm một gói quà tặng đó là bao gồm một cái bộ pin sạc để các bạn có thể sử dụng nó tiện lợi và dễ dàng hơn thì tiếp theo á tôi sẽ đến với lại bếp chính của cái video lần này con này đâu em thấy từ đâu được nó rồi thì bếp này nó có hiệu là Rinnai mua bếp là KGM33NDG đây là cái nội thất phía bên trong của bếp ờ, tính lấy pin mới pin 50 ngàn không có mới nhỉ pin đó là pin theo bếp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 pin đâu hôm qua mày to không ổn đây nè thì dở cái nắp ngồi lên này để ra rồi rồi thì nói tiếp đi làm không có bỏ là những cái cũng dục lung tung thì tính năng đầu tiên ở đây mà tôi sẽ thử đó là tính năng khóa ga khi mà lửa tắt tôi sẽ mở cùng lúc đây là cả ba bếp cho các bạn xem đây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 thì bếp nó sẽ không thể nào mà khóa ra là được thì nhà sản xuất đó, họ thiết lập cái que cảm biến ở giữa này nó sẽ giữ cái nhiệt độ lên đến là 250 độ thì bếp sẽ tự động khóa ra lại nên khi mà các bạn chế biến những món ăn rang hoặc là chiên xào á, thì nó sẽ vượt quá cái nhiệt độ của nhà sản xuất thì bếp nó sẽ khóa ra lại thì nó cũng rất là bất tiện nên là nhà sản xuất á, họ cũng có thiết kế á, một số là bếp nó sẽ có một cái công tắc rang chiên bếp khi mà các bạn bật cái công tắc rang chiên nó lên á thì cái ờ, quay cảm biến này nó sẽ chuyển nhiệt độ lên là 300 độ thì nó sẽ có thể kéo dài cái thời gian uh, rang khi các bạn sử dụng một lúc nữa nhưng mà nó sẽ phá ra lại nó cũng không có được bao lâu đâu nên là để khắc phục vấn đề đấy á, thì bên cửa hàng chúng tôi á, có đặc biệt thiết kế và lắp đặt một cái công tắc rang chiên ở đây giúp cho các bạn có thể rang chiên thoải mái mà không lo bị tắt lửa đây thì các bạn uh, chỉ việc gặt phía bên tay trái này để chúng ta mở chế độ rang lên nè và bật cái bên phải này chúng ta tắt đây với công tắc này các bạn có thể rang chiên thoải mái mà không lo tắt lửa thì chỉ có duy nhất độc quyền bên cửa hàng chúng tôi đang phân phối trên thị trường lúc này thôi thì các bạn có thể uh, xem á, mà có nhu cầu lắp đặt đó thì cũng có thể liên hệ cửa hàng chúng tôi để mà lắp đặt đây biết bên phải đạt cái nhiệt độ cao đây nên là nó đã khóa ra lại nè còn bên trái đây nhiệt độ bên trái của tôi hiện tại là hai trăm ờ, rưỡi nè nè bên phải đã khóa ra có tính năng nước là nhỏ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 thì à, để mình biết á khi mà các bạn sạc pin á để mà nhận biết khi nào pin đầy á, các bạn có thể quan sát vào cái đèn hiển thị ở trên bếp này đây khi đèn hiển thị này hiển sáng màu xanh ở đây thì có nghĩa là pin đã đầy rồi còn để nhận biết là khi nào pin yếu các bạn có thể quan sát vào cái đèn hiển thị trên bếp ở đây khi mà các bạn đang sử dụng mà cái đèn hiển thị chớp ánh sáng đỏ ở đây thì có nghĩa là pin đã yếu rồi thì khi đó các bạn nên uh,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 đi xe lên một trăm mấy vậy đây biết sử dụng pin sạc hoạt động bình thường à. bên uh... bên không biết á thì uh... chủ yếu là phòng hướng nghiệp chuyên nghề tôi sẽ làm sẵn một cái đầu dây chờ để cho các bạn có cắm một cắm sạc vào để mà chúng ta sạc pin đây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 khi mà các bạn sử dụng mâm á, và gửi để nướng á, các bạn nên đổ một cái lượng nước vào phía dưới mâm hứng này thì trong quá trình các bạn nướng á, cái hơi nước sẽ bốc lên thì uh, phẩm các bạn nướng sẽ được mềm và không bị khô cứng và khi mà các bạn nướng trong rồi các bạn vệ sinh thì nó sẽ được dễ dàng hơn ở đây sẽ có một cái loại van sử dụng rất là phù hợp với cái dòng bếp ga Nhật này đó là cái dòng van Namilus 345S này thì uh, <clears throat> cái loại van này nó sẽ tiết lưu cái lượng ga ổn định hơn là những cái loại van khác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 thì với con bếp này á khi mà các bạn mua á, thì bên cửa hàng chúng tôi á, sẽ có tặng kèm trên một cặp kiềng dự phòng như thế này để giúp các bạn có thể uh, kéo dài thời gian sử dụng bếp hơn thì một cặp kiềng như thế này á tuổi thọ của nó sẽ vào khoảng là từ 4 đến 5 năm đây bên cửa hàng chúng tôi sẽ tặng kèm thêm một cặp kiềng như thế này nữa cho các bạn để các bạn sẽ có tổng cộng là hai cặp kiềng đây để có thể kéo dài cái thời gian sử dụng bếp